Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh Trọng Kha Vlog, kênh chia sẻ về cuộc sống Cà Mau. Video hôm nay tôi chia sẻ đến các bạn, tôi sẽ làm món bánh kẹp cuốn. Trước khi làm món bánh kẹp cuốn thì các bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu sau đây. Nguyên liệu của ờ, mình gồm có là nước cốt dừa, bột năng, bột gạo, trứng và đường, mè đen dụng cụ để làm bánh kẹp cuốn thì mình dùng khuôn gan đen để mình làm bánh kẹp cuốn ở đây là loại khuôn 1 tắc 5 có đường kính là 1 tắc 5 với à, trang trí à, hoa văn trên bề mặt khuôn như thế này đây là hình à, trang trí à, con cá và hôm nay mình chia sẻ đến à, cô chú anh chị và các bạn đó là mình thực hiện một loại bánh rất là giòn xốp đó là loại bánh kẹp cuốn Mời cô chú, anh chị và các bạn cùng theo dõi. Nguyên liệu của mình gồm có là ba quả trứng, 300ml nước cốt dừa, 20g mè đen, 350g bột năng, 200g bột gạo và 200g đường cát trắng. Trước tiên, tôi sẽ dùng ba quả trứng để à, đánh tan ra rồi mình đánh cho tan trứng ra xong tiếp theo mình cho 250g đường cát trắng và 200g đường cát trắng vào trong trứng rồi mình đã đánh à, trứng nó dậy trắng lên công đoạn tiếp theo là công đoạn trộn bột thì trộn à, bột các bạn à, lưu ý cho mình đây là bột gạo bột gạo thì do cái bột gạo này nó cứng nó không được mịn nó có hạt như thế này thì mình sẽ trộn riêng ra với trứng với đường để cho nó dễ tan thì bằng cách là mình dùng bột gạo để mình trộn với nước cốt dừa này cho nó tan ra trước sau đó mình phải cho vào trứng tôi dùng bột gạo để tôi chọn ờ, vào nước cốt dừa cho nó tan ra các bạn thấy khi mà mình chọn bằng cách này thì bột gạo nó tan ra rất là dễ bột gạo mà các bạn chọn chung với trứng với đường thì nó sẽ không tan ra đâu mình sẽ chọn riêng ra như thế này các bạn để ý cho mình nè khi mà mình chọn bột gạo vào nước cốt dừa thì à, nó còn khô nó còn khô nó chưa được tan ra hết có thể à, các bạn có thể cho vô nước cốt dừa này nè một lượng nước để cho nó tan ra hết nha rồi mình sẽ cho vô đây một ít nước nước lọc một ít thôi nha các bạn rồi mình đã trộn cho bột gạo nó tan ra tiếp theo mình sẽ cho bột gạo này vào trứng cho hết lượng bột gạo này nè các bạn vào trong ờ, thao trứng tiếp tục các bạn quậy lên cho nó tan cái bột gạo này ra hòa chung với trứng rồi bột gạo đó đã tan xong tiếp theo các bạn cho bột năng vào trộn chung với bột gạo và trứng mình đảo lên cho nó tan cái à, bột năng này ra khi mà mình trộn lên mình cho bột năng vào trong bột gạo và trứng thì à, nó ờ, đặt lại và tiếp theo mình sẽ cho một ờ, ít nước vào đây để cho nó lỏng ra nếu như các bạn còn nước cốt dừa đó để riêng ra thì càng tốt các bạn cho thêm vào đây thì à, ở đây nó còn khô nè các bạn mình cho thêm một ít nước nữa rồi mình quậy cho nó tan ra các bạn chọn bột cho nó vừa lỏng thôi nha các bạn Đây, các bạn chọn như mình vậy nè các bạn đó rồi tiếp theo á là mình à, cho mè vào trong bột thì đây là loại mè đen mè đen này á, mình rang trước rồi mình cho vào bột ăn bánh kẹp có mè đen thì nó tạo cho mình một cái vị bùi bùi nha các bạn và thơm nha các bạn cho vào trong bột các bạn quậy lên đó vậy lên cho đều và như vậy là mình đã à, pha bột bánh kẹp xong và tiếp theo mình sẽ dùng khuôn để à, mình nướng bánh à, nướng số bột này lên nha các bạn thấy khi mà mình để cho lên trên cái lò này nè rất là vừa luôn nè rất là vừa luôn đó vừa cái lò ga mini của mình luôn mình bật lò lên để mình làm nóng khuôn trước nha các bạn làm rất là dễ luôn rồi khuôn đã nóng lên nữa các bạn à, tiếp theo mình à, sẽ đổ bánh vào khuôn nha với cái khuôn này thì à, các bạn dùng một à, muỗng bột nhỏ thôi cũng được nha các bạn để mình đổ bột vào khuôn đó các bạn cho giá nhỏ nha rồi các bạn để ép xuống nè xuống thì các bạn thấy có lượng bột nó dư ra nó, nó trào ra đó các bạn mình trở lại nha rồi mình coi cái bánh nó vàng chưa nha rồi các bạn thấy cái bánh nó vàng rồi đó các bạn mình à, cuốn lại nha rồi các bạn cuốn theo cái chiều dài nè các bạn nó cuốn theo chiều dài nha các bạn rồi rất là dễ luôn nha mình cuốn về đây xong rồi mình à, lấy ra mình để ra à, dĩa nha hoặc là mình để nguội à, luôn cái kẹp gì đây nè mình rút ra cũng được đó được rồi đó mình rút ra mình lấy cái kẹp này ra nha các bạn rồi nó giòn nó bể luôn nè các bạn rồi sẵn đây mình đổ thêm luôn đây là cái bánh đầu tiên nè các bạn các bạn thấy rất là giòn luôn nha và nhỏ đường kính bánh là một đất tư ăn rất là giòn luôn xốp nữa rồi giờ mình lấy cái này ra nha các bạn mình à, kẹp xong á thì à, mình rút cái à, que ra các bạn rút cái que ra thì được nha giòn nó bể luôn các bạn mình đổ cái khác nữa các bạn các bạn thấy bánh rất là ngon luôn nha rồi để mình cuốn mình lấy cái bánh này ra nha các bạn các bạn dùng cái kẹp hoặc là đôi đũa cũng được nữa các bạn đó mình à, nhẹ nhàng mình cuốn ra thôi đó lấy ra rồi mình à, cút cái que này ra nha lấy cái que này ra nè các bạn